Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 15 NQTVK của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, trong nghị quyết có nội dung nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Vậy nhưng trong khi kỳ vọng mô hình thành phố trong thành phố sẽ tạo động lực dẫn dắt trong tương lai cho thủ đô Hà Nội còn nằm trên ý tưởng, thì trên thực tế, giá đất đã chạy trước từ lâu. Vậy thông tin quy hoạch này sẽ ảnh hưởng ra sao đến giá đất khu vực trên ở thời điểm hiện tại? Liệu có làm quả bóng bất động sản ven đô bị thổi căng thêm nữa? Mời các bạn đến với viên này của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Trên thực tế, Mô hình thành phố trong thành phố từng được đề xuất từ lâu, khi Hà Nội mở rộng danh giới hành chính vào năm 2008. Nhưng vì nhiều lý do, nên lúc đó chưa thể thực hiện. Và đây là quá trình tất yếu trong phát triển đô thị. Ở các quốc gia phát triển với tỷ lệ đô thị hóa hơn 70%, mô hình này rất phổ biến. Nhưng theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng nhất để mô hình thành công là phải xây dựng được chính quyền đô thị đích thực, có cơ chế vận hành, hành lang pháp lý phù hợp để từ đó thực sự tạo ra sự phát triển mới. Người điều hành thành phố đó cần được trao quyền tự chủ, tương xứng với vị thế và đóng góp của đô thị trong địa phương và cả nước. Hà Nội đang đề xuất hai vị trí là phía Bắc và phía Tây. Một số kiến trúc sư cho rằng nên làm phía Tây trước, vì ở đây có nhiều điều kiện để phát triển. Đây là khu vực có thể phát triển với tốc độ nhanh, đồng thời có nền văn hóa xứ đoài gốc có lịch sử văn hóa riêng. Bản thân Sơn Tây đã là một đô thị lịch sử, kết hợp đô thị Hòa Lạc, Sơn Mai sẽ hình thành một cấu trúc thành phố rất rõ nét. Nhưng trong video ngày hôm nay, chúng ta khoan hẳn bàn đến vấn đề phát triển khu vực nào trước, mà hãy nhìn vào thực tế. Đề án nghiên cứu phát triển mô hình thành phố trong thủ đô tại khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội chính thức được đưa ra tại hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2022. Thế nhưng từ nửa năm trước, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh công bố hình thành thành phố Thủ Đức theo mô hình thành phố trong thành phố, cũng đã có thông tin Hà Nội muốn nối gót xây dựng khu vực phía Bắc, gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, khu đô thị Hòa Lạc theo mô hình này, khiến giá đất tại các khu vực này liên tục sốt nóng. Tại khu vực Hòa Lạc, nhà đầu tư, mà chủ yếu là dân đầu cơ, từ khắp nơi đổ về sân đất, khiến giá tăng phi mã, từ mức chỉ khoảng 8 đến 10 triệu đồng trên một mét vuông cho những lô đất đẹp, ô tô đỗ cửa, bỗng tăng vọt lên 15 đến 25 triệu đồng trên một mét vuông, thậm chí có nơi lên đến 30 triệu đồng trên mét vuông. Ở khu vực phía Bắc, giá đất nền dự án, đất thổ cư, thậm chí đất vườn, đất rừng ở những khu vực kế cận Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh – cũng tăng nhanh chóng. Tờ rơi, biển quảng cáo, mua bán ký gửi đất thổ cư, đất vườn, đất trang trại, đất phân lô, đất tái định cư xuất hiện la liệt dọc hai bên đường địa phận huyện Sóc Sơn. Theo những người dân ở khu vực này, từ cuối tháng 11 năm 2021, liên tục xuất hiện nhiều nhóm người ở địa phương đánh võng quanh các ngõ xóm, mang theo cả bản đồ chi chít đường kẻ, ổ thừa, sọc ngang, xiên xéo. Rồi chỉ trỏ hỏi Hàn. Ngó nghiêng một hồi, họ chấm bút đỏ vào tờ bản đồ rồi lặng lẽ rút đi. Đầu tháng 11 năm 2022, thông tin từ dự án đường vành đai 4 chiều dài 110 km. Trong đó có đoạn đi qua địa phận các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, thu hút nhiều người về đây tìm mua đất. Theo các cỏ đất khu vực các xã dự án đi qua, thì trước đây giá đất chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng trên một mét vuông nay đã tăng lên 3-4 lần. Ở một hướng khác, thông tin đồn đoán về việc có thể sáp nhập một phần địa phận Phúc Yên để phát triển thành phố phía Bắc của Hà Nội cũng khiến giá đất tại đây tăng mạnh. Giá đất khu vực trung tâm thành phố Phúc Yên trong các khu đô thị có quy hoạch tăng tới gần 40%. Nhiều lô đất dự án tại các phường như Hùng Vương, Trừng Nhị, Xuân Hòa được chào bán với mức giá từ 32 đến 35 triệu đồng trên một mét vuông giá đất thổ cư trong làng cũng được đẩy lên đến mức 10 đến 12 triệu đồng trên một mét vuông, gần bằng với mức thời điểm đỉnh điểm cách đây 12 năm. Hiện tại, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với ba đường vành đai hiện hữu và vành đai 4 chuẩn bị triển khai. Việc tập trung xây dựng những đô thị vệ tinh đúng nghĩa sẽ phù hợp với Hà Nội. Định hướng phát triển dự kiến đến năm 2025 Hà Nội sẽ nâng tỷ lệ đô thị hóa tối đa lên 62%, nghĩa là một số vùng ngoại thành, nông thôn, các huyện sẽ trở thành đô thị. Với khoảng 10% diện tích đất đai của nông thôn sẽ chuyển hóa thành đô thị. Việc xây dựng một cơ chế quản lý mới về cả địa lý, văn hóa và phát triển kinh tế cho các khu vực ngoại thành này là hết sức cần thiết. Dẫu vậy cho tới nay, dù dưới tên gọi trước đây là năm đô thị vệ tinh, hay hiện tại là thành phố trong thành phố thì đều chưa được cụ thể hóa. Đã có những khu vực ở ngoại vi được triển khai sơ bộ, song dường như chỉ để phục vụ nhu cầu ở tự phát của người dân, chứ chưa phải là đô thị đúng nghĩa. Dù phát triển theo mô hình nào đi chăng nữa, thì mục đích chính vẫn là giảm sức ép cho khu vực nội đô. Do đó, Điều quan trọng là làm thế nào để các đô thị vệ tinh vừa có chức năng độc lập, vừa hỗ trợ, chia sẻ với các đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, công nghiệp, dịch vụ, chứ không phải như hiện tại là chúng ta đang vô tình vẽ đường cho có chạy. Tại Việt Nam, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên, nên được kỳ vọng rất lớn, nhưng hiện vẫn chưa có cơ chế rõ ràng, dẫn đến loay hoay trong việc phát triển nhưng nhìn rộng ra thế giới. Trung Quốc là một trong những quốc gia đã xây dựng thành công mô hình này với khu phố đông trong thành phố Thượng Hải, đưa thành phố này trở thành trung tâm kinh tế mới của châu Á chỉ sau 15 năm hình thành. Bởi vậy, điều quan trọng nhất đối với Hà Nội lúc này là có tạo đủ cơ chế để các doanh nghiệp tham gia hay không